Sự cố hy hữu và hài hước tại sân bay được camera ghi lại. Sự việc xảy ra tại sân bay Domodedovo, căn thủ mô Moscow, Nga. Một người đàn ông được cho là say rượu hoặc bị lệch múi giờ đã ngủ tiếp đi trên tấm băng truyền vận chuyển hành lý. Nhiều vị khách lúc đó đang đợi lấy vali, bất ngờ phát hiện người đàn ông này và ghi hình, sau đó tung lên mạng. Dù tấm băng truyền đang hoạt động, người đàn ông vẫn không bị thức giấc. Nhiều người sau khi xem video được đăng tải trên YouTube đã gọi vị khách là người đẹp ngủ say hoặc là người đẹp ngủ trên băng truyền. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình được đính kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và thú vị nhất. Sự cố hy hữu và hài hước tại sân bay trên máy bay bị camera ghi được. Không phải sự cố nào cũng gây ra hiểm họa bị thương, những sự cố thú vị tại sân bay cũng như trên máy bay mà camera ghi lại sau đây sẽ đem lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Cùng xem nhé! Cuộc phiêu lưu băng truyền Có vẻ như chiếc băng truyền ở khu vực sân bay luôn thu hút sự tò mò cũng như yêu thích của mọi đối tượng. Đứa trẻ trong video đang lén lút né tránh sự chú ý của mọi người để bắt đầu cuộc chơi với băng truyền mà cậu khám phá được. Cầu cùng những chiếc vali khác trôi theo băng chuyền và đến gần máy giò kim loại ở khu vực kiểm tra. Dường như có chút sợ hãi chiếc máy trước mắt nên cậu đã cố gắng di chuyển ngược lại để thoát khỏi băng chuyền nhưng rồi lại bị chặn bởi một chiếc vali tím to. Dù đã nỗ lực treo qua vali nhưng cậu vẫn bị đẩy qua máy kiểm tra kim loại của sân bay và được chuyển thẳng vào khu phía trong nhân viên đang làm việc. Nhận thấy sự việc này, các nhân viên sân bay đã vô cùng sốt sắng chạy lại hay thậm chí treo lên bàn để đưa cậu bé ra khỏi băng chuyền. cuộc va chạm của khách hàng với trần máy bay. Do nhiều yếu tố mà máy bay này có bắt đầu xuất hiện tình trạng rung lắc, lắc lư mạnh dân và những vị khách đều hoang mang. Tiếng la hét, âm thanh đồ đạc va đập vào nhau ngày càng to và nhiều hơn. Camera cũng bắt được một hình ảnh ấn tượng là khi sự cố xảy ra, người phụ nữ áo đen đã bị bật lên và va chạm với trần của máy bay khiến rất nhiều hành lý đồ đạc bị vỡ hoặc rơi là tá. Cùng lúc đó, người phụ nữ áo vàng cũng bị va chạm mạnh đến mức người ta tưởng cô rơi từ trần máy bay xuống. tư thế ngủ độc đáo của bé gái. Hình ảnh mở đầu này chắc hẳn sẽ khiến nhiều người xem phải bật cười. Một đứa trẻ đã ngủ quên trên vali của gia đình và có vẻ như bé gái đã ngủ rất ngon mà không bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn xung quanh. Và điều đặc biệt ở chỗ là gia đình dù nhìn thấy tư thế ngủ của con gái mình như vậy, nhưng họ vẫn để bé gái ngủ giữ nguyên trạng thái và kéo con gái của mình vào khu vực làm thủ tục. Không chỉ những người xung quanh và ngay cả bố mẹ bé cũng cảm thấy buồn cười và có chút khó hiểu về sự ngủ ngon của cô bé hành khách cũng đi qua máy kiểm tra hành lý. Không biết có phải là hành khách này không yên tâm về độ bảo mật của sân bay hay không mà anh đã ngồi ở băng truyền đi qua máy dò kim loại cùng với hành lý của mình. Khi anh xuất hiện ở phía bên trong, tay vẫn cầm hành lý của bản thân khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và không thể nhìn cười. Chiếc xe không người lái Không ai lái xe nhưng lại khiến xe chạy vòng vòng như biểu diễn nghệ thuật là hình ảnh thú vị trong video tiếp theo. Khoảng 7 nhân viên theo dõi chiếc xe không người lái, nhưng vẫn chạy vong vong khiến người xem có sự khó hiểu và buồn cười. Ngay sau đó, một nữ nhân viên điều khiển xe chuyên dùng để vận chuyển hàng đã ngăn chặn buổi biểu diễn này. Cách vào khoang lái độc đáo của phi công Bạn có bao giờ nhìn thấy những đứa trẻ treo cửa sổ lớp học hay ở nhà chưa? Vậy bạn nghĩ sao nếu phi công treo cửa sổ vào khoang lái? Sau khi video được đăng lên, Mọi người đều không thể nhìn cười trước sự bối rối của anh phi công khi cố gắng luôn người qua cửa sổ để vào khoang lái. Nhưng dù nỗ lực thế nào, anh vẫn không thể luồn vào trong vì kích thước của cửa khá nhỏ. Nâng cao sức khỏe bằng việc đẩy cánh máy bay Một tình huống giờ khóc giờ cười đã diễn ra trong chuyến bay này mà video ghi lại được. Các hành khách thay vì được phục vụ đã bắt đắc dĩ cùng nhau xuống đất, đẩy cánh máy bay đang dừng hoạt động. Có chăng đây là một chương trình tặng kèm của hãng hàng không để hành khách nâng cao sức khỏe trong chuyến bay. đừng quá tái máy trên máy bay. Video này có lẽ là lời nhắc nhở của chủ video rằng bạn đừng quá tái máy khi ở trên máy bay. Chủ video đã vô tình sơ vào viên của ô cửa máy bay, nhưng viên này có vẻ như đã bị bong được một thời gian. Nhân vật này đã nhanh chóng để lại như cũ và vỗ nhảy nó như thể an ủi ô cửa. Bụi ảo thuật đặc sắc Tài quan thương gia của một máy bay, hai vị khách nam đã làm chuyến bay trở nên vui vẻ và thích thú khi bị diễn tiết mục ảo thuật nhỏ nhỏ người đàn ông áo xanh đã để tay mình vào phía trong bức chắn và để lộ thân người. Người đàn ông áo trắng còn lại đã giấu thân người và để lộ hai bàn tay ra ngoài bức chắn. Người đàn ông có cánh tay dài gần 1 mét, quả là một màn ảo thuật kỳ diệu. Chú sóc tập chạy ở băng truyền sân bay Chuyến bay với những chú sóc quả là một ý tưởng hay ho nhưng khó có thể thực hiện được ở video này, không ai biết chính xác con sóc này ở đâu và mục đích của chủ là gì, nhưng qua những hình ảnh này thì có vẻ như đến đây để tập chạy. Sóc chạy hết ở đâu băng truyền hành lý này sang đầu băng truyền hành lý kia một cách chăm chỉ. Cuối cùng như nhận ra điều gì đó không đúng, nó là nhảy khỏi băng truyền khiến nhiều người bất ngờ hát lên. Người đàn ông say giấc ở băng truyền hành lý. Một khi đã thiếu ngủ thì đi đâu cũng là giường. Chắc hẳn người đàn ông trong chiếc video này đã thiếu ngủ một thời gian dài nên mới có thể ngủ bất chấp ở băng truyền vali như vậy. Trước sự ồn ào của những vị khách chờ lấy hành lý, nhưng người đàn ông không có chút hành động như cựa người hay thức dậy mà vẫn say giấc nồng. Một câu hỏi mà nhiều người cùng suy nghĩ là người đàn ông đã ngủ từ lúc nào và tại sao lại ngủ được trên băng truyền hành lý mà không bị bảo vệ hay kiểm soát viên nhắc nhở. Nhưng dù là vì lý do gì thì đây cũng là một khoảnh khắc thú vị và độc đáo. buổi hướng dẫn sử dụng máy bay khác biệt. Tiếng vỗ tay, hò reo trong video làm chúng ta tưởng rằng đó là một buổi công chiếu trực tiếp của người nổi tiếng. Thế nhưng nhân vật chính ở đây là hướng dẫn viên và việc cô đang làm là chỉ dẫn cho mọi người về thiết bị an toàn khi bay. Mỗi hành động của cô đều khiến hành khách huýt sáo, vỗ tay, cổ động làm cho cô ấy không khỏi ngại ngùng và bật cười. lốp máy bay rơi, lốp máy bay ra khỏi máy bay. Nghe thì đây có vẻ là một điều phi lý, nhưng video này là chứng minh điều này có thể xảy ra. Khi máy bay vừa cất cánh khỏi mặt đất, thì một chiếc lốp cũng lặng lẽ rơi khỏi máy bay. Quả là một điều phi lý nhưng lại có thực. Dù thế nào cũng phải vỗ tay. Dù trong hoàn cảnh nào thì cần phải hòa mình với đám đông giống như một quý bà ở đây. Theo hình ảnh ghi lại, bà trông có vẻ mệt mỏi và có chút say máy bay, nhưng khi thấy mọi người vỗ tay thì bà cũng làm theo. Ngay khi dừng vỗ, bà lại trấn an nỗi lo xây máy bay của bản thân. Vali chạy trốn Nhân vật chính trong đoạn video này là chiếc vali màu đen ở giữa bãi đổ của máy quay. Điều đáng nói ở chỗ chiếc vali này không biết là của ai, nhưng liên tục di chuyển ở sân. Có thể là do mặt đường quá trơn hay gió thổi, nhưng việc chỉ có chiếc vali di chuyển mà không ngừng kéo quả là một điều thú vị. Chiếc vali di chuyển với tốc độ nhanh và chưa có dấu hiệu dừng thật khiến chúng ta liên tưởng đến những cuộc đào tạo lịch sử như phim ảnh. Niềm vui nhỏ bé Một niềm vui nhỏ bé khi làm của một nhân viên sân bay đã được camera ghi lại và nhận được nhiều sự quan tâm. Hình ảnh nhân viên đứng từ xa ném chiếc chốt nón công trình chồng lên nhau mà không bị rơi ra ngoài đã khiến nhân viên này không khỏi vui sướng. Video sau khi đăng tải đã có nhiều bình luận như niềm vui nhỏ bé hai hạnh phúc giản đơn thường nhật. Đây là bạn khi gặp bài hát yêu thích phải không? Video dài gần một phút này có lẽ sẽ tạo được năng lượng yêu đời cho nhiều người xem ở đây. Đó chính là hình ảnh nhân viên sân bay khi nghe được một bản nhạc yêu thích và anh không ngần ngại thực hiện một vài điều nhảy ngay tại sân đổ máy bay. Nhiều bình luận còn hóm hình nói rằng cách anh nhảy không thua gì vụ cầm chuyên nghiệp. Đến gần cuối video, anh đã vẫy tay chào tạm biệt hành khách trên máy bay vô cùng vui vẻ. Chắc chắn hành khách trên chuyến bay đều cảm thấy hứng khởi khi được tặng miễn phí một buổi biểu diễn ngắn không báo trước. di chuyển hành lý sau cho nhanh. Hình ảnh tiếp theo có thể khiến nhiều người đi máy bay cảm thấy có chút không thể tin được. Đoạn video cho thấy hành lý của khách hàng thay vì được sách hay di chuyển nhẹ nhàng thì được thả từ cầu thang ra máy bay xuống ngay xe chở ngay bên dưới. Quả là một hình ảnh khiến người xem có chút sốc. Đi máy bay tại gia Đi máy bay tại gia, tại sao không? Nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng đây là một trào lưu mới của giới trẻ gần đây. Để camera gần nhân vật có khung cửa khiến người xem cảm giác nhân vật đang đi máy bay trên bầu trời. Thế nhưng thực tế, họ chỉ đổi chiếc ghế và đứng ở trên cao để lấy khung cảnh bầu trời. Điều này đã tạo nên một video y như bạn đang du lịch hay đi làm bằng máy bay hạng sang cho dù bạn chưa một lần di chuyển bằng hàng không. Vừa rồi là những khoảnh khắc thú vị ở sân bay cũng như trên máy bay mà camera ghi lại được. Bạn có những tình huống nào độc đáo như vậy không? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi nhé! Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.